Hiện nay, tình trạng và xuất tinh sớm ở sinh lý đang diễn ra rất phổ biến ở người đàn ông vì nhiều lý do khác nhau, như là cơm mạo gạo tiền hay áp lực của tâm lý hay là do cái hoàn cảnh của mỗi người do cái cơ địa mà các nam giới quan hệ rất ngắn chỉ từ 2 tới 3 phút là đã xuất tinh rồi thì trong ngày hôm nay mình sẽ đưa đến cho các bạn nam cái bí quyết để giúp cho các bạn có thể kéo dài thời gian quan hệ thêm 20 phút nha bạn thậm chí đến tới 40 phút tùy theo cái cơ địa của mỗi người thì trên tay của mình là dòng sản phẩm trái xịt chống xuất tinh sớm ví mắt hay còn gọi là trái xịt kéo da cho dáng quan hệ thì sản phẩm này là một trong sản phẩm đến từ Canada các bạn ạ đây với 100% đến từ thiên nhiên sản phẩm trái thuộc xịt chống xuất tinh sớm ví mắt này an toàn tuyệt đối cho sức khỏe không gây tác dụng phụ đây ở trên bao bì của sản phẩm sẽ ghi đầy đủ các thông tin để giúp cho các quý khách hàng người tiêu dùng có thể yên tâm hơn trong quá trình sử dụng các bạn rất đầy đủ sọt lái địa chỉ website đây cái ngay sản xuất của nó thằng 6 năm 2017 hay sử dụng là 3 năm nhé các bạn rất là lâu thì mình mở cho bạn xem ở bên trong đây là mã vạch này các bạn sẽ check thông tin ở đây TV6 sản phẩm trái thuộc xịt chỗ xuất tính sở vi mắc này là được nhiều năm giờ tính dung và sử dụng như vậy thì mình sẽ xin phép được kể tới một số cái ưu điểm của nó thứ nhất là thẩm thấu nhanh qua da thứ hai là kéo da thời gian quan hệ cực lâu thứ ba là an toàn tuyệt đối không gây đặc dụng phù không gây dưỡng mình ngứa cho những người nam giới hay là người phụ nữ vân vân một trái như vậy cũng sẽ được sử dụng trên 40 lần giúp cho các bạn nám có thể tiết kiệm chi phí hơn tính ra thì mỗi lần quan hệ các bạn cũng không tốn là bao nhiêu hết chỉ từ 20 ngàn thôi các bạn tầm 20 tới 30 ngàn rồi thôi rất là rất là rẻ thì khi các bạn sử dụng á các bạn hãy vệ sinh sạch sẽ cái phân cầu nhỏ của mình cho lắc đê trái xịt các bạn xịt từ 2 tới 3 hơi lên đầu và thân của cầu nhỏ cho các bạn hãy xóa đều các bạn đợi từ 5 tới 10 phút là các bạn có thể quan hệ tình dục một cách bình thường nếu các bạn nam người cặp đối nam mà muốn quan hệ tình dục bằng miệng thì các bạn hãy sử dụng một khăn ướt để lau chui qua phân dương vật lau chui cho qua phân cầu nhỏ rồi mình hãy quan hệ nhé các bạn các bạn hãy lưu ý về, về điều này đây thì bên mình sẽ ra hàng toàn quốc mình gọi hàng chính đáo và có một lưu ý rằng khi các bạn sử dụng sản phẩm trái thuộc xịt trục xuất tính sớm vì mắc này nó chỉ có, chỉ có công dụng là kéo dài thời gian quan hệ còn những bạn nam giới nào á, mà bị dương vật không thể cứng cứng hay là cương mà không cứng vân vân thì các bạn có thể sử dụng dòng sản phẩm thuộc cương dưới mắt man của nước Mỹ để giúp tăng cương sinh lý sinh lực thế những ai mà quan tâm thể liên lạc qua số hotline 0977 75 75 04 0936 722 234 để được tư vấn thêm còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau